Chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đến với kênh Thông tin Chê Quan Và ngày hôm nay thì nhân dịp năm mới Xuân Nhâm Dần Thì chúng tôi cũng xin chúc cho tất cả cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần Chê Quan Vina Một mùa xuân mới luôn luôn tràn ngập sức khỏe, luôn may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống Đặc biệt hơn nữa là chúng tôi xin chúc cho tất cả quý vị luôn luôn có sức khỏe và tràn ngập năng lượng để tiếp tục cống hiến cho công ty của chúng ta và à, chăm lo cho gia đình của mình. Hy vọng là những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta trong à, năm nhâm dần 2022 này. Và chúng ta quay lại với chủ đề ngày hôm nay đó là group công đoàn Chequan Vina không tham gia thì mất quyền thảo luận. Vì sao mình lại nói như vậy ạ? Đây, thì như mọi người đã biết, mình cũng đã nói rồi trong những cái cd trước thì mình đã nói với mọi người, đã công bố với mọi người là hai kênh truyền thông chính thống của công ty Chequan Vina chúng ta. Đầu tiên là công à, group Facebook công đoàn Chequan Vina đấy mọi người cứ lên uh, Facebook á mọi người gõ là công đoàn Chequan là ra thôi ha à, mình gõ cho mọi người xem nhé ở trên điện thoại hay là trong máy tính cũng vậy mọi người gõ ở trong phần tìm kiếm thì sẽ ra nhé đây đây là logo mới TKG này mọi người nhấp vào đây nếu mà ai chưa tham gia thì mình gõ vào cái nhóm này cái group này thì nó sẽ hiển chữ tham gia chúng ta bấm vào chữ tham gia ok chưa nào đó chúng ta đã tham gia rồi đây này chúng ta có thể mời đồng nghiệp của mình vào đây nhé để chúng ta tham gia vào đây chúng ta nắm bắt thông tin chính thống kịp thời chính xác từ công đoàn cơ sở cũng như là công ty đấy mình muốn mời ai thì mình kích vào à, mình muốn mời ai thì mình kích vào mình kích vào mình mời gửi lời mời thì khi mà người ta nhận được lời mời thì người ta sẽ đồng ý lời mời thì họ sẽ vào nhóm này ở trong này à, mọi người sẽ nhận được rất nhiều giá trị ở trong nhóm này ở trong tương lai nhé từ thông tin từ công ty cho những à, những cái chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống ha hay những cái mẹo vặt cuộc sống thì sẽ có ở trên cái kênh này trong tương lai và rất là nhiều cuộc thi có phần quà hấp dẫn để gửi đến mọi người ở trong kênh này nhé đó và chúng ta có thể giao lưu có nhiều người có thể giao lưu gặp gỡ ở trong này và có thể biết đâu lại thành duyên thành đôi thì sao ai biết được đúng không <laughs> đấy thì đây hiện tại thì từ khi mà cái group này thành lập á, thì đã có rất là nhiều cuộc thi rồi những cuộc thi làm video như bây giờ gần đây nhất là cuộc thi xuân nhâm dần là không trần trừ này đó gửi là chúc tết này và ngoài ra thì sao ạ cái group này á mọi người có thể gửi ý kiến thắc mắc than phiền ở trong cái group này nhé ừ, những cái thắc mắc những cái vướng mắc những cái mâu thuẫn trong cái công việc cũng như trong cuộc sống mà chúng ta không biết phải hỏi ai thì mọi người cứ nhắn vào cái group này nha và mình cũng lưu ý luôn với mọi người á, là tất cả ý kiến của mọi người mình nhấn mạnh là tất cả ý kiến của mọi người đóng góp hay là thắc mắc hay là than phiền ở đây thì ban quản trị sẽ ghi nhận hết nhé tất cả những vấn đề mọi người đưa lên đây ban quản trị sẽ ghi nhận hết và sẽ giải quyết sẽ liên lạc với mọi người để giải quyết hoặc là sẽ xác minh thông tin chính xác để giải quyết nhé đó tại vì một số bài viết hoặc một số cái câu từ mà người viết ấy thì nó vi phạm cái thuật toán ha thuật toán của Facebook nó vi phạm những cái quy định những cái uh, uh, quy định về cộng đồng của Facebook những cái từ ngữ đó thì nó ảnh hưởng đến trang của chúng ta ở đâu cũng vậy à, trong xã hội và group hội nhóm nào cũng vậy hoặc là trang mạng xã hội nào cũng vậy họ có cái quy định riêng của họ à, họ có nội quy của họ nội quy về phát ngôn nội quy về sử dụng ngôn ngữ đấy cho nên là mọi người rất thông cảm đó một số bài viết của mọi người mọi người cứ cứ ờ, gửi vào đây thì ban quản trị của công đoàn sẽ ghi nhận hết tuy nhiên à, cái việc mà hiển thị ở trên trên group này á thì nó còn tùy thuộc vào quy định những cái tiêu chuẩn về cộng đồng về thuật toán của Facebook thì ban quản trị mới duyệt nó hiển thị lên group này được nếu không á, thì group của chúng ta sẽ vi phạm thuật toán của Facebook ha Facebook nó sẽ có những cái biện pháp để à, xử lý chính vì vậy mà một số bài viết của mọi người ấy thì ban quản trị có thể là từ chối thì mọi người đừng có buồn nhé từ chối là là có lý do ha nhưng mà tuy nhiên chúng tôi sẽ vẫn ghi nhận vẫn ghi nhận nên là rất mong mọi người vào tham gia group này và mời bằng đồng nghiệp của mình vào đây tham gia nữa để chúng ta có một cái cộng đồng nó lành mạnh nó vui tươi nó bổ ích có sự chia sẻ giao lưu giúp đỡ lẫn nhau giữa những người đồng nghiệp ở ờ, giữa những người đoàn viên của công đoàn quan Vina đúng không nào thì mọi người lưu ý là vào cái nhóm này thì có nhiều điều bổ ích lắm mọi người yên tâm đi à, cá nhân mình cũng như là ban quản trị hay là tất cả những thành viên sẽ trao được giá trị cho nhau ở trong nhóm này mình cam kết như vậy nhé trong tương lai ha. Và đây là nhóm chính thống thì mọi người không lo là thông tin sai lệch hay là thông tin không đúng hay là câu view câu like không có điều đó nhé. Đấy, mọi người yên tâm điều đó. Được chưa nào? Thì rất mong là mọi người ở à, à, trong cái năm mới này thì chúng ta à, có thêm một chút thông tin ha để chúng ta chia sẻ với nhau nhân dịp đầu năm và mọi người có thể bình luận ở bài viết này để cùng dành những lời chúc mừng năm mới cho nhau nhé. Được không nào? Mọi người nhớ đừng quên là đăng ký kênh YouTube của Thông tin Chơi Quan. Ha. ngoài công đoàn xe quan Vina ở trên Facebook thì trên YouTube đi á mọi người cứ gõ là thông tin xe quan ha hoặc thông báo xe quan mọi người lướt lên thì sẽ thấy nhiều hình ảnh rất là quen thuộc đặc biệt là dịp Covid vừa rồi á thì mình là người lập lên kênh này nha mọi người đấy đây này những hình ảnh rất là quen thuộc ha đây là kênh mình xây lên để cống hiến cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty xe quan Vina được chưa nào mình là người à, xây dựng kênh YouTube thương hiệu mình làm marketing mình hỗ trợ bán hàng đa kênh cho nên là mấy cái này mình ở nhà mình đã à, không có việc làm cái đợt covid đó thì mình đã nghĩ ra cách là xây dựng kênh này để cống hiến thông tin cho tất cả mọi người mọi người không phải à, à, căng mắt lên để đọc thông báo ở trên Facebook nữa mà mọi người ngồi ở nhà mình đọc cho mọi người nghe mình phân tích cho mọi người nghe thì cũng đã có rất là nhiều người à, bày tỏ thái độ tích cực và cũng có nhiều người đóng góp ý kiến thì à, một lần nữa cá nhân của mình xin à, trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp những ý kiến phản hồi của mọi người về kênh hy vọng là mọi người sẽ theo dõi và sẽ ủng hộ ờ, để cho chúng ta à, có một cái trang thông tin chính thống trang mạng xã hội chính thống của công ty chúng ta mà nó mang lại giá trị cho chúng ta ở thời điểm hiện tại và trong tương lai được chưa nào và bản tin hôm nay thì mình xin phép khép lại tại đây à, một lần nữa năm mới chúc cho tất cả mọi người luôn luôn có sức khỏe luôn vui vẻ luôn hạnh phúc luôn may mắn phát tài phát lộc đó thì xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều à, mình xin phép dừng video ở đây xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại